thị trường tuần từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần có thể nói là thăng hoa rất là mạnh mẽ của USD. À, chỉ số DXY của chúng ta, chỉ số đô la index tăng rất là mạnh mẽ, tăng từ vùng 101 vượt nhanh chóng vượt cái kháng cự vùng 102.5 rất là nhẹ nhàng. À, tiến đến vùng kháng cự mạnh đỉnh cũ của năm 2017 là vùng 103.9 trước khi đảo chiều đóng cửa giảm nhẹ à, so với đỉnh ở vùng 103.2 có thể nói là một tuần tăng giá cực kỳ mạnh mẽ của USD và với việc USD thăng hoa thì điều này cũng ờ, không bất ngờ khi hầu hết các cặp tiền tệ chính gắn với USD đều giảm đá trong tuần và cậu vàng của chúng ta cũng có một tuần tiếp tục giảm giá. Điều này thì có thể được lý giải bởi cái ờ, nhận định của Chủ tịch Fed ở tuần trước nữa là khi chủ tịch Fed uh, ngài Powell có nói đến việc là sẽ tăng lãi suất là 0,5% và thu hẹp bảng cân đối kế toán 95 tỷ uh, đô la một tháng và Fed cũng nhấn mạnh chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh là trọng tâm của Fed sẽ là uh, khống chế lạm phát bằng mọi giá tức là bây giờ mối quan tâm hàng đầu của Fed bây giờ lại là lạm phát chứ không phải là tăng trưởng và không phải là việc làm đấy chúng ta lưu ý chúng ta biết là mỗi thời kỳ thì Fed luôn đề ra một cái mục tiêu ưu tiên hàng đầu đấy là mục tiêu lớn nhất chúng ta biết trong thời kỳ Covid thì mục tiêu lớn nhất của Fed là gì là kéo thấp tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng việc làm đấy phục hồi việc làm à, đã mất à, do đại dịch Covid còn bây giờ mục tiêu hàng đầu của Fed là khống chế lạm phát do vậy chúng ta phải nên nhớ là cái trọng tâm của Fed đã thay đổi Điều này đồng nghĩa với việc các chính sách tiền tệ cũng sẽ thay đổi và diễn biến thị trường cũng sẽ quay xe đảo chiều. Đó là điều không có gì bất ngờ. Tuần tới thì dự kiến đô la index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có thể là tiếp tục tăng giá bởi vì uh, tuần tới thì chúng ta biết cuộc họp của Fed là diễn ra vào ngày uh, đêm ngày mùng 3 và đêm ngày mùng 4. Đấy. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật à, vàng, các cặp tiền tệ cũng như chỉ số đô la index thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin à, cơ bản. Về tuần trước thì hầu hết thị trường không có nhiều thông tin cơ bản à, được công bố bởi vì những thông tin quan trọng nhất như là tỷ lệ thất nghiệp này, CPI này, à, số việc làm được tạo mới này, rồi thì à, doanh số bán lẻ này, các chỉ số sản xuất PMI, PPI này thì là được công bố hết rồi. Tuần qua thì chỉ có một chỉ số được công bố nó cũng khá mạnh nhưng mà đó là GDP GDP sơ bộ các bạn nhớ nhé à, ờ, Mỹ thì luôn công bố ờ, GDP quỹ theo 3 mức ban đầu là sơ bộ sau đó là điều chỉnh và cuối cùng là số liệu cuối cùng nhưng thường GDP sơ bộ là được quan tâm nhất bởi vì hầu hết là số liệu chính thức sau đó thì nó cũng không thay đổi nhiều so với GDP sơ bộ thì GDP của Mỹ quý 1 cực kỳ thất vọng à, quý 4 thì GDP của Mỹ tăng trưởng 6,9% Quý 1 này thì các chuyên gia dự đoán sẽ tăng trưởng 1,1% nhưng thực tế thì lại là âm 1,4%. Đây sẽ là một dấu hỏi rất lớn mà Fed sẽ phải đưa ra bàn bạc mổ xẻ trong cái cuộc họp giữa tuần sau. Mặc dù Fed đang ưu tiên kiềm chế lạm phát và đây mới là GDP âm quý đầu tiên vì nếu mà GDP âm hai quý liên tiếp thì sẽ xác nhận suy thoái. Do vậy nếu mà Mỹ lại xác nhận suy thoái thì có thể chính sách của Fed sẽ lại khá là đau đầu về việc đưa ra quyết sách như thế nào cho phù hợp. Nên tất nhiên là GDP e quý 1 âm cũng cũng có những cái yếu tố bất ngờ nhưng nó sẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến cái chính sách của Fed. Ít nhất là từ giờ cho đến tháng 7. À, đó, ít nhất là đến tháng 7, à, hết tháng 7 khi đó GDP e quý 2 được công bố thì có lẽ chính sách của Fed nó mới có điều chỉnh. Còn từ giờ cho đến tháng 7 tức là cuộc họp tháng 5 và tháng 6 này thì chính sách của Fed không thay đổi một chút nào. Đó tiếp tục là chính sách diều hâu sẽ tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát. Chỉ số ờ, PCE Index, chỉ số Fed ờ, là theo dõi lạm phát của Fed tuần qua thì cũng tăng khá là tốt, tăng 0,3%. Ờ, à, niềm tin tiêu dùng thì sụt giảm nhẹ từ mức uh, 657 xuống mức 652. À, kỳ vọng lạm phát một năm của theo khảo sát thì hầu hết đều dừng ở mức 5,4 đây là một mức khá cao tức là hầu hết là mọi người sẽ chấp nhận lạm phát ở tầm 5,4 ờ, sau một năm nữa tức là đầu năm sau chúng ta có thể biết là lạm phát sẽ đứng rất cao đó là những thông tin tuần trước à, tuần tới thì sẽ là một trong những tuần quan trọng nhất trong tháng có thể nói là nó quan trọng nhất luôn chứ không phải là một trong những tuần đâu sẽ là tuần quan trọng nhất trong tháng nó ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thị trường Ngày thứ hai à, tuần tới thì chúng ta sẽ mở đầu bằng ờ, chỉ số là PMI IFM chỉ số sản xuất. À, chỉ số này thì dự kiến là tăng nhẹ từ mức 57,1 lên 57,5. À, vào ngày thứ ba thì ngay đầu giờ 12 giờ trưa thì chúng ta sẽ có là cái uh, cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương uh, Australia và dự kiến ngân hàng trung ương Australia sẽ tăng lãi suất từ mức 0,1 lên 0,25, một mức tăng nó khá nhẹ nhưng nó cho thấy động thái quay chiều chính sách của ngân hàng trung ương Australia. Vào 10 ờ, giờ tối thì ở Mỹ sẽ có là thông tin về cái ờ, số việc làm mà các doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng nó sẽ không thay đổi nhiều từ mức 11,27 triệu việc làm ờ, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trong năm nay thì nó điều chỉnh giảm nhẹ một chút xuống 11,19 triệu không thay đổi nhiều tâm điểm của chúng ta có lẽ là đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm à, vào lúc 8 giờ 15 à, ờ, phút tối của chúng ta thì có chỉ số ADP 5 farm chỉ số việc làm ờ, này thì sẽ dự kiến không thay đổi nhiều sẽ có khoảng 400.000 việc làm được tạo mới và tâm điểm của chúng ta sẽ là vào lúc 2 giờ sáng ở ờ, FOMC statement cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Trong cuộc họp này thì Fed dự kiến sẽ là tăng lãi suất là 0,5% từ mức là 0,25 đến 0,5 hiện nay lên mức 0,75 đến 1%. Đấy, lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương Fed và sau đó nửa tiếng thì chủ tịch ờ, Fed Powell sẽ họp báo. Có thể nói là đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm sẽ là một ngày biến động rất lớn của thị trường. Ờ, trong ngày thứ năm thì chúng ta cũng có thêm thông tin quan trọng đó là cuộc họp chính sách ờ, của ngân hàng trung ương ờ, Anh và dự kiến ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất 0,25% đưa lãi suất của Anh từ mức 0,75 lên 1%. Và ngày thứ sáu thì chúng ta cũng là một ngày chốt hạ với thông tin kinh tế cũng rất là quan trọng. Đó là cái bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Bảng lương phi nông nghiệp tháng này thì dự kiến sẽ là 390.000 việc làm được tạo mới, ờ, giảm nhẹ so với mức 431.000 việc làm của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tiếp tục giảm từ mức 3,6 xuống 3,5. Chúng ta nên nhớ mức 3,5 này là mức thấp nhất kể từ khủng hoảng 2008 nhé. Đây, chúng ta nhìn vào chat thì biểu đồ thì chúng ta biết. Đấy, thời Donald Trump nó rất là tự hào với tỷ lệ thấp thất nghiệp thấp nhất là 3,5% đấy. Nếu mà tháng này chúng ta xuống 3,5 tức là chúng ta toàn dụng việc làm đưa tỷ lệ thất nghiệp về thấp nhất trước đại dịch. Đây chúng ta nhìn tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất sau nhiều năm. Đấy. Ngay cả giai đoạn 2007 2008 thì lệ thất nghiệp đâu đó đứng ở mức 4,2% chứ không thể thấp hơn được. Đấy. Có thể thấp nhất trong mấy chục năm thì đúng hơn. <coughs> ok, với những thông tin kinh tế quan trọng nhất trong tháng được công bố tuần tới, từ bảng lương phi nông nghiệp đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, đến việc nâng lãi suất và đến việc uh, uh, giảm bảng cân đối kế toán 95 tỷ đô la mỗi tháng thì dự kiến nó sẽ làm các thị trường tài chính trao đảo, đặc biệt là các thị trường hàng hóa rủi ro. Ví dụ như thị trường uh, tiền điện tử này, thị trường chứng khoán này và thị trường bất động sản này. Do vậy, uh, với chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục thể hiện quan hệ điểm diều hâu như thế này thì dự kiến các thị trường sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu tức là giảm giá và cậu vàng cũng sẽ bị giảm giá trong tuần này do cái chính sách Fed ờ, tăng mạnh lãi suất và giảm uh, tiền lưu thông hút tiền lưu thông về Đấy. đó là những cái chính sách ảnh hưởng nhất thời trong tuần tới bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết uh, từng yếu tố một từng cái sản phẩm một để chúng ta biết ờ, cái ờ, điểm mua bán theo kỹ thuật. Trước hết thì chúng ta tiếp tục đến với chỉ số DXY thì như tôi vừa nói trước đó thì chỉ số DXY hiện nay sẽ gặp cái vùng kháng cự ở 103.4 này. Nếu chỉ số DXY vượt qua 104 thì trường hợp cao nhất chỉ số DXY có thể tiến lên test cạnh trên của kênh giá ở vùng 105. Cái kênh giá này thì được hình thành từ năm 2007 đến nay là 5 năm do vậy nó sẽ có độ vững nhất rất là mạnh bên cạnh đó chúng ta cũng thấy cái chỉ báo kỹ thuật thì hiện nay chỉ số RSI cũng trên chát tuần cũng tiến đến vùng rất là cao 78.5 rồi đây là một trong những vùng mà rất lâu chỉ số DI trong vòng 5 năm qua chưa một lần nào chỉ số DI của chúng ta có cái chỉ báo uh, kỹ thuật RSI tiến lên vùng quá mua sâu như hiện tại. Do vậy, rất nhiều khả năng chỉ số DI đang mò đỉnh và đô la index sẽ phải điều chỉnh nói chung là việc đô la index tăng giá rất mạnh tăng liên tục đấy, từ vùng 90 lên đến đây thì nó đấy cũng là một mức tăng giá rất là mạnh và đô la index có muốn tăng nữa cũng phải nghỉ ngơi thôi đây là bình thường các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ điều đó chỉ báo kỹ thuật ờ, trên chart tháng thì cũng đã bắt đầu tiến vào vùng quá quá quá mua rồi chỉ báo kỹ thuật trên ờ, daily thì cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh có thể nói chỉ số DXY sẽ tiếp tục tăng giá đầu tuần và có thể chỉ gặp điều chỉnh sau cuộc họp của Fed tức là hiệu ứng tin ra là bán đấy do vậy cá nhân tôi đánh giá chỉ số DXY nhiều khả năng sẽ vượt 104 này sẽ hướng đến vùng 105.3 sau đó sẽ điều chỉnh đảo chiều về đóng cửa tuần ở mức đâu đó tầm 103 104 gì đó điều này đồng nghĩa việc là các cặp tiền tệ khác ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm giá so với USD còn ờ, sau đó sẽ đảo chiều và tăng giá nhẹ vào cuối tuần. Do vậy đối với các cặp tiền tệ khác nếu đầu tuần thì chúng ta sẽ canh điểm bán và giữa tuần thì chúng ta canh mua rồi cuối tuần thì chúng ta chốt lời. Đó là về chỉ số DG. À, ờ, có một yếu tố cũng rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính đó là lãi suất um, trái phiếu chính phủ 10 năm thì như chúng ta biết là lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ tăng rất là mạnh. Tuần qua tiếp tục là một tuần tăng giá. Cây nến đóng cửa tuần có một tín hiệu hơi xấu. Đấy. Đó là nó tạo ra một cái nến người treo cổ có dấu hiệu đảo chiều. Đấy. Với cái mức RSI hiện tại đang đứng ở 79 thì nó cũng có thể ủng hộ cho việc cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ này có thể đảo chiều. Tuy nhiên, với việc đóng cửa tháng ở mức rất là cao Đấy. và theo đà quán tính thì cá nhân tôi đánh giá cái chỉ số uh, lãi suất uh, trái phiếu chính phủ này hoàn toàn có thể tiếp tục tăng giá trong tháng này tháng này có thể tăng giá và test cái mức 3,2% do vậy nếu nó điều chỉnh thì nó có khả năng điều chỉnh xuống vùng 2.7 trước khi tăng giá trở lại à, có một điểm chúng ta đáng chú ý đặc biệt đối với các thị trường tài chính nhé thì chúng ta lưu ý là với việc đóng cửa tháng ở vùng 2.9 thì uh, lái trên chát tháng đây là lần đầu tiên sau 40 năm chúng ta lưu ý nhé sau 40 năm nhé ngoài việc cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã vượt cái kênh giảm giá hiện nay đây là lần đầu tiên sau 40 năm đồ thị tháng của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là đóng cửa trên MA200 tức là trên đường ờ, tăng giá dài hạn, xác nhận đường tăng giá dài hạn. Điều này đồng nghĩa với việc là lãi suất của trái phiếu chính phủ chính thức uptrend và nó đảo chiều toàn bộ cái xu hướng downtrend trong 40 năm qua. Cái điều này thì nó sẽ gây áp lực rất lớn lên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường rủi tài sản rủi ro như tiền điện tử và chứng khoán. Nó sẽ đẩy các thị trường đó tiếp tục rơi vào giảm giá. Đây là một điểm rất là đáng lưu tâm. <clears throat> Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với các sản phẩm của chúng ta. À, đối với thị trường à, cổ phiếu và thị trường à, tiền điện tử thì tôi sẽ nói ở cái à, mục khác. <clears throat> Ok, à, đối với cậu vàng của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ phân tích sản phẩm đầu tiên của chúng ta là cậu vàng. Thì tuần qua cậu vàng của chúng ta uh, đầu tuần là một phiên giảm giá rất là mạnh về vùng 93. Sau đó thì tiếp tục test về đến cái cạnh chen hỗ trợ. Đầu tuần thì tôi dự kiến là nó nếu nó giảm luôn thì nó sẽ test về vùng 77 79 là vùng hỗ trợ. Nhưng đến uh, gần cuối tuần thì nó mới test thì lúc đó cái hỗ trợ nó đã được điều chỉnh xuống vùng 74 75. Sau khi test vùng 74 75 cậu vàng nhanh chóng phục hồi tăng rất mạnh trở lại vùng 1920 nhưng mà vùng 1920 này là một vùng cản rất là mạnh trên daily Đấy, chúng ta nhìn này trước đó cậu vàng có hơn 20 phiên đóng cửa là cứ trên 1920 cứ chọc dâu xuống dưới vùng này lại quay lên do vậy vùng 1920 này một vùng kháng cự rất là mạnh thì cậu vàng test lên vùng này cái nhanh chóng bị bán đạp xuống và đóng cửa tuần ở vùng 196.9 Tuần qua, cái việc cậu vàng của chúng ta tiếp tục giảm giá và không phục hồi trên được vùng 1920 nó có yếu tố nữa là cái giao cắt vàng trên H4 đã xuất hiện tức là trong ờ, ngắn hạn đã xuất hiện trong tuần nó đã xác nhận xu hướng xuống với góc cắt dốc 45 độ thì nó cho thấy xu hướng xuống cũng sẽ một xu hướng xuống mạnh không hề đơn giản còn việc cậu vàng phục hồi ở cái vùng 74 ờ, 75 thì vừa test chen và cậu vàng cũng test M200 trên ờ, đường ờ, trên khung giờ 12 giờ thì đây cũng là mức phục hồi rất là bình thường, hoàn toàn phục hồi theo kỹ thuật thôi. Đó là diễn biến tuần trước, còn tuần này thì dự kiến như nào? Tuần này với việc Fed tiếp tục tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán thì tôi nghĩ là ngắn hạn cậu vàng cũng sẽ chung số phận với các thị trường khác như cổ phiếu và thị trường tiền điện tử sẽ chịu áp lực giảm giá và tuần tới nhiều khả năng cậu vàng sẽ tiếp tục bị bán đạp xuống để hoàn thành cái bước sóng C trước khi có thể tăng giá trở lại. Đây chúng ta nhìn bước sóng A cậu vàng là từ vùng 2070 giảm xuống đến vùng 1189, ờ, sau đó phục hồi trở lại vùng 2000. Và bây giờ cậu vàng, cá nhân tôi đang đánh giá cậu vàng sẽ phục hồi giảm giá trở lại đâu đó vùng 183X. Vùng này là một vùng dày đặc hỗ trợ và nhiều khả năng vùng này sẽ là vùng chặn đứng cái đà giảm của cậu vàng để đảo chiều quay lên trước khi bước vào quá trình uptrend à, ờ, từ cuối quý 2 và đầu quý 3 à, ờ, hỗ trợ của cậu vàng chúng ta có thể nhìn thấy cái mức hỗ trợ rất là dày đặc ở cái vùng 183x ờ, này Thứ nhất là trên chart daily chúng ta nhìn thấy là MA200 hiện nay đang dừng ở vùng 1833.7. Đấy. Cái đường uh, trend Ờ, kháng cự trước khi cậu vàng break out đấy thì hiện nay hỗ trợ cũng đang dừng ở vùng 134 đấy cái kênh giá cái kênh uh, ờ, trendline tăng giá của cậu vàng dài hạn kể từ khi cậu vàng bắt đầu uh, tăng giá từ vùng nghìn 1001 thì hiện nay cũng đang hỗ trợ đâu đó quanh vùng 125 đến 135. Như vậy cái vùng 130 135 này là dây đặc cản thì nếu cậu vàng xuống đến vùng này đây sẽ là vùng chúng ta vào lệnh mua dài hạn Đấy. chúng ta chỉ cắt lỗ khi nào cậu vàng đóng cửa phía dưới 125 các bạn nhớ nhé đóng cửa nến daily phía dưới nhá còn vì trong tuần cậu vàng biến động mạnh hoàn toàn có thể chọc dâu hoặc nếu không ờ, các bạn mà có thời gian trading thì các bạn có thể canh Ờ, nếu cậu vàng xuất hiện một cái nến đảo chiều trên H4 thì đấy sẽ là điểm vào rất là lý tưởng. Còn cá nhân tôi thì tôi đánh giá cái khu vực vùng 130 135 này 130 cộng trừ 5 giá này sẽ là một khu vực mua dài hạn. Quý vị có thể mua để đón sóng vì đây rất có thể sẽ là đáy của năm nay. Do vậy các bạn có thể mua đúng đáy Vì cá nhân tôi vẫn đánh giá cậu vàng năm nay sẽ là một năm tăng giá rất là mạnh cái việc cậu vàng đóng cửa vượt 2.000 thì cá nhân tôi đánh giá là xác suất xảy ra rất là cao. Tôi thì kỳ vọng cậu vàng năm nay sẽ tăng giá khoảng 15%, 15 đến 20%. Tức là cậu vàng mở cửa 1.900 thì cậu vàng hoàn toàn có thể đóng cửa vàng cuối năm ở tầm 2.200-2.300 cơ. Đó là về cái ờ, cậu vàng của chúng ta nhé. Còn chúng ta có thể nhìn dài hạn hơn một chút. Thì cá nhân tôi đang nhìn thấy một mô hình tech quay một đây là một mô hình kinh điển và nó đã được xây tích lũy khá nhiều trong 10 năm. Hiện nay cậu vàng đang ở những cái bước sóng cuối cùng trong quá trình à, hoàn thành cái quay tách để break out và khi break out cái tách này thì cái target của cậu vàng là chiều cao của cái tách nó sẽ là 1.000 điểm. Như vậy cậu vàng khi mà break out cái tách này hoàn toàn sẽ hướng đến mốc chinh phục 3.000 điểm. Do vậy đây là một trend rất là dài hạn trên chart tháng các bạn lưu ý nhé tất nhiên là tăng thì cậu vàng cần nhiều năm ít nhất cũng phải 3 đến 5 năm mới hoàn thành cái qua cái cái tách này chứ cũng không đơn giản là tăng trong vòng uh, một vài tháng đâu nhưng mà đây là một mô hình lớn và đây là mô hình tiếp diễn chúng ta lưu ý nhé đây là mô hình tiếp diễn nhé và với mô hình tiếp diễn các bạn biết rồi xu hướng tiếp theo là nó tiếp theo cái mô hình trước đó xu hướng trước khi hình thành mô hình mô hình quay tách khi nó break out thì cái uh, việc hoàn thành cái tách của nó phải đến 90% khả năng xảy ra. Do vậy tôi rất là tin tưởng vào việc cậu vàng sẽ tăng giá trong dài hạn. Điều này nó phù hợp là mặc dù Fed tăng lãi suất thì về lý thuyết thì đồng đô la mạnh lên vàng sẽ giảm giá. Nhưng ngược lại thì khi kinh tế suy thoái yếu đi Fed hút tiền lưu thông về để kiềm chế lạm phát tăng lãi suất lên thì lúc đó các thị trường tài chính khác sẽ giảm giá đao downtrend và lúc đó dòng tiền sẽ tìm đến kênh đầu tư vàng uh, với điều kiện là uh, hầm trú ẩn an toàn và lúc đó vàng sẽ tăng giá rất là mạnh. Chúng ta biết cái cầu uh, cái thị trường chứng khoán hiện nay vốn hóa nó rất là lớn và khi với cái vốn hóa lớn hơn trăm ngàn tỷ của thị trường chứng khoán mà nó chuyển dịch thì rõ ràng nó dồn vào thị trường vàng với vốn hóa hiện nay hơn 10.000 tỷ thì nó sẽ đẩy cậu vàng lên rất là cao đó là về cậu vàng cả ngắn hạn và dài hạn tôi cũng phân tích rất chi tiết cho quý vị à, vì mốc à, tuần của tới thì nó rất là quan trọng do vậy tôi phân tích để quý vị có cái nhìn dài hạn hơn về cậu vàng thôi còn à, ngắn hạn tuần tới thì chúng ta sẽ giao dịch như nào cá nhân tôi đánh giá nhé ngắn hạn tuần tới trước hết cái vùng 1920 này đang là một vùng cản rất là mạnh chúng ta cứ bán đã nếu cậu vàng phục hồi lên Đấy, nếu cậu vàng phục hồi lên vùng 1920 chúng ta cứ bán thôi. Chúng ta canh bán 1920 cộng trừ hai giá. Đấy. Chúng ta dừng lỗ 8 giá là cậu vàng vượt qua vùng 1928 chúng ta dừng lỗ. Đấy. Chốt lời thì ngắn chúng ta hướng về vùng 1895 ờ, ờ, này. Đấy, dài hơn chúng ta hướng về test chen vùng 1871 ờ, đáy cũ tuần trước. Đó. Còn xuống phía dưới này chúng ta sẽ canh mua cho chúng ta sẽ không bán đuổi nữa. còn đối với vùng mua nhé thì tuần tới chúng ta sẽ vào lệnh mua uh, trung hạn bạn nào đánh dài có thể vào vùng mua dài hạn luôn quanh vùng 183x đấy còn cộng trừ thì chúng ta đợi uh, thị trường nó test nếu nó test vào giữa tuần thì nhiều khả năng nó đâu đó vào vào tầm độ 33 3, 35 còn nếu test vào cuối tuần thì nó có thể rơi đến tầm 28 31 kiểu như vậy đó là về cậu vàng cậu vàng thì tuần tới khá là dễ rồi đúng không chúng ta canh trên bán xuống đầu tuần và hoàn toàn canh mua từ giữa và cuối tuần đối với chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ số chứng khoán Mỹ thì cũng hiện nay thì cũng khá là dễ đánh thôi đấy à, chúng ta biết là chỉ số Dow Jones hiện nay đang ở cái quá trình uh, giảm giá rồi mỗi khi thị trường cứ phục hồi lên là bị bán rất là mạnh đây các tuần chỉ số cũng rất là mạnh à, cá nhân tôi thì đánh giá là chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay đã hoàn thành cái ờ, phao phục hồi sóng sóng giảm ờ, A đã hoàn thành sóng phục hồi B cũng hoàn thành hiện nay sẽ hướng đến sóng giảm C với cái sóng giảm C này ạ thì nhiều khả năng chỉ số Dow Jones sẽ hướng đến cái vùng 29.800 ờ, Đấy. Xu hướng chính của chúng ta đối với chỉ số Dow Jones này chúng ta cứ canh trên bán xuống thôi. Không có vấn đề gì cả. Cái việc chúng ta bán ở cái khu vực đỉnh sóng hồi 352, 353 thì hiện nay là dí vãng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không bán được nữa một lần nào nữa đâu. Đấy. Chiến lược tuần tới của chúng ta đối với chỉ số chứng khoán Mỹ. Đây, hiện nay đang có cái kháng cự rất mạnh của chỉ số chứng khoán mỗi khi phục hồi lên vùng 34.000 đây. Do vậy chúng ta sẽ canh nếu phục hồi được vùng này thôi. 34.000 34.000 34.001 chúng ta sẽ bán Đấy. dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ 1% Đấy. là 34.004 còn chốt lời sao chốt lời ngắn nhất chúng ta hướng đến 32.000 Đấy. 32.500 còn xa thì chúng ta thả ra thôi Đấy. xa thì chúng ta cứ thả ra thôi hướng về vùng 30.000 như vậy thì chốt lời của chúng ta ngắn nhất thì cũng từ 34 xuống 32 cũng được 2.000 giá. 32.500, 1.500 giá, dừng lỗ thì 300 giá. Điều này một kèo rất là tốt. Còn đương nhiên các bạn mà nuôi dài về vùng 30.000 thì quá là lý tưởng. À, 4.000 giá, trong khi dừng lỗ thì 300 giá. Tỷ lệ chốt lời hơn 11. Đối với chỉ số ờ, SP500 Các chỉ số chứng khoán Mỹ thì thường biến động giống nhau, đồng pha. Do vậy nó cũng rất dễ giao dịch thôi. Chỉ số S&P 500 thì đã phá đáy à, tạo được à, cuối tháng 3 rồi. Cái pha phục hồi sóng ờ, B thì cũng đã kết thúc rồi. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái sóng nó rõ nét hơn Dow Jones rất là nhiều. Đấy, sóng A này. Sóng B này. Sóng C này. Chỉ số S&P 500 à, đáy của sóng C sẽ hướng đến vùng 3008 Hiện nay đang là 4130 Tuần tới chúng ta chỉ canh bán thôi Không có mua gì hết Đấy, Vấn đề là chỉ số có phục hồi lên được kỳ cái vùng kỳ vọng cho chúng ta bán hay không Đây Hiện nay chỉ số SP500 thì cũng 4.300 là một vùng kháng cự rất là mạnh Nếu phục hồi lên được đây chúng ta cứ bán thôi nhá Dừng lỗ chỉ số này chúng ta sẽ dừng lỗ 50 điểm Chúng ta bán quanh 4.300 dừng lỗ 4.350 Thế thôi Còn chốt lời thì sao Chốt lời thì đương nhiên là chúng ta sẽ hướng đến 4001 xa hơn là 3008. Như vậy dừng lỗ 50 điểm mà chốt lời 200 đến 400 điểm cũng là một kèo rất là tốt. Chỉ có vấn đề là có khớp lệnh cho chúng ta hay không thôi. Còn xu hướng chung thì chúng ta chỉ canh trên bán xuống nhá. Bây giờ đã đao chen rồi. Quan điểm của tôi một khi đã công xác nhận đao chen chỉ trên bán xuống thôi. Chúng ta biết rất nhiều lần chúng ta chỉ canh trên bán xuống với chỉ số chứng khoán Mỹ và thành công. Giao cắt vàng thì cũng đã xuất hiện hết rồi. còn có vấn đề là chỉ số ờ, này nếu có xảy ra trường hợp tin ra là bán không Tức là tin ra giá lại phục hồi mạnh trở lại hay không Nếu tin ra mà giá phục hồi trở lại mạnh mà chúng ta có bị dừng lỗ thì chúng ta vẫn canh bán phía trên nhé Đây chúng ta nhìn cái trendline phía trên Cộng kết hợp với đường hỗ trợ MA 200 Thì nó vẫn rất là mạnh Nếu chúng ta chẳng may chúng ta bán 4.300 mà bị dừng lỗ nhá Thì khi giá test trở lại kênh giá này nó cũng quanh MA 200 MA 200 đang nằm ở 4.500 nếu giá test trở lại trong tuần thì nó sẽ đâu đó vào vùng 4540 thì 4500 4540 chúng ta cũng bán đó. và chúng ta dừng lỗ trên cái 4600 này 4620 đó. tức là chúng ta chỉ thanh chỉ bán xuống kể cả trường hợp đánh phục hồi mạnh lên chúng ta vẫn bán nhưng có lẽ là cái kịch bản phục hồi mạnh lên nó khó lắm xác suất rất ít mà kịch bản nó xuống 3.800 sẽ cao hơn rất nhiều đối với chỉ số Nasdaq 100 đối với chỉ số Nasdaq 100 thì chúng ta cũng nhìn thấy là đóng cửa tuần cũng là đáo chen rồi sóng phục hồi B cũng kết thúc rồi ờ, đáy sóng B cũng đã được phá thủng và sẽ hướng đến ờ, sóng A sóng C thôi chỉ số Nasdaq này hướng đến sóng C thì nhiều khả năng chỉ số Nasdaq này tăng rất là mạnh giảm thì nó cũng sẽ rất là mạnh sóng C của nó ngắn hạn thì nó sẽ hướng đến vùng giá là 11.000 700 nhưng cá nhân tôi thì đánh giá chỉ số Nasdaq nếu giảm pha giảm dòng C nhiều khả năng nó kéo đến vùng 10.600 cơ đến Fibo 618 cơ trùng với MA 200 trên chart tuần cơ bởi vì Nasdaq chúng ta biết tăng thì tăng rất mạnh nhưng giảm giảm rất là sâu đây là quy tắc rồi Đấy. do vậy chỉ số Nasdaq tuần tới chúng ta cũng canh bán thôi không có vấn đề gì cả à, chỉ số Nasdaq hiện nay đang gặp kháng cự rất là mạnh quanh đây

Còn chốt lời có lẽ chúng ta hướng đến vùng 11.700. Như vậy chốt lời gần 2.000 giá, dừng lỗ 200 giá. Một kèo rất là tốt. Vấn đề chỉ là chỉ số có lên để cho chúng ta khớp lệnh hay không thôi. Đó chỉ số chứng khoán Mỹ. Còn đối với ờ, dầu Đối với dầu với KPI nhá. Thì như tôi vừa nói trước đó đấy. Xuống đến vùng 94 thì chúng ta cứ mua thôi và lên đến vùng 109 à, cộng trừ chúng ta cứ bán thôi tuần qua chỉ số này lên đến 108 thì nhanh chóng đảo chiều xuống 104 xuống đến vùng 95 à, thì lại tăng trở lại 108 Đấy. chỉ số này có cái rất là hay hiện nay vẫn là tăng giảm trong biên này thôi và chúng ta vẫn dùng cái biên này để chúng ta giao dịch thôi nhá 109 cộng trừ sẽ là khu vực chúng ta canh bán đấy à, 194 cộng trừ 0.5 xe khu vực chúng ta canh mua chúng ta dừng lỗ hai giá theo tôi 2% à, dừng lỗ 110 cũng như là dừng lỗ 92 còn chốt lời thì chúng ta cứ gấp 3 lần dừng lỗ thôi 6 giá nhá 109 thì chúng ta chốt lời ở mức 103 102 à, mua 94 chúng ta chốt lời 100 Ok như vậy à, chỉ số dầu thì chúng ta cũng cứ đúng quy tắc mà chúng ta giao dịch thôi rất là đơn giản gọn nhẹ không có vấn đề gì cả còn đối với các cặp tiền tệ thì sao đúng các cặp tiền tệ nhé cặp EU tuần qua thì phá rất là ngọt cái đáy 1.0600 chúng ta bị dừng lỗ 50 pip ở, ở lệnh mua khu vực này à, tuần tới nhiều khả năng đầu tuần đô la tiếp tục mạnh lên do Fed tăng lãi suất Đấy, thì đô la index rất khá nhiều khả năng sẽ tìm về vùng đáy à, sẽ tìm về cái vùng đáy của năm uh, à, 2017 đô la index tìm đến vùng đỉnh thì rõ ràng là euro tìm đến vùng đáy thôi nó sẽ rơi đâu đó quanh là 1.0350 cộng trừ 10 pip đây sẽ là khu vực chúng ta mua lên các bạn lưu ý nhá hiện nay giá đang là 1.0545 như vậy giá sẽ đâu đó giảm khoảng 200 pip nữa thì chúng ta sẽ mua lên tại đây và chúng ta dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.0290 bởi vì đáy này là đáy khá là mạnh có thể biên độ biến động hơi rộng một chút còn chốt lời chúng ta sẽ chốt lời 200 pip là thấp nhất 1.0550. Nếu không thì chúng ta chốt lời 1.0600 ít nhất là 250 pip, dừng lỗ 60 pip. Còn trong trường hại nếu cặp EU này quay lên thì chúng ta cũng hoàn toàn cái vùng 1. Mà thôi chúng ta không canh bán, canh bán tại vùng đáy là một cái yếu tố rủi ro rất là lớn cá nhân tôi không đánh giá cao canh bán bởi vì đây nó đang mò đáy và nó tiến sát đến vùng đáy tuyệt đối rồi chúng ta không bán nhé không canh bán cho nó lành đối với cặp ờ, GBP USD USD tăng lãi suất nhưng mà đồng bảng cũng tăng lãi suất ngân hàng trung ương của anh cũng tăng lãi suất một ngày sau đó do vậy cái biến động của cặp này nó sẽ khó đoán hơn rất là nhiều à, tuần qua nhé Đồng bảng trên USD thì hình thành cặp nến đảo chiều. Đấy, các bạn lưu ý nha. Hình thành cặp nến đảo chiều. Cặp nến đảo chiều này chỉ bị phá khi nào giá đóng cửa phía dưới cái chân nến hôm trước. Do vậy, đối với đồng bảng trên USD này, có lẽ chúng ta canh mua thôi. Chúng ta canh mua thôi. Chúng ta vẫn canh mua tại kháng cự lần trước mà chúng ta nói. 1.2450 cộng trừ 10 pip. Đấy, đáy của nó là 1. 2410 thì chúng ta dừng lỗ phía dưới 1.24 2390 cho tôi đi. Cho nó 20 pip ở dưới đáy. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ canh nếu test lại 1.2450 cộng trừ 10 pip, dừng lỗ 60 pip 1.2390. Chốt lời chúng ta sẽ chốt lời 300 pip cho tôi. 1.2750. đó là đồng bảng trên E và bảng trên U chúng ta đều canh điều chỉnh để mua nhưng bảng trên U thì chúng ta à E trên U thì chúng ta canh phá đáy Đấy. phá đáy một hơn 100 pip còn đối với đồng bảng thì chúng ta canh test lại đáy thôi không canh phá đáy bán thì tôi nghĩ là không bán nha đối với những cặp ở vùng đáy rồi thì chúng ta không bán tuyệt đối không bán còn đối với Tiếp theo chúng ta sẽ xét đến đồng ờ, AUD trên USD, Australia trên USD. Đối với đồng AUD trên USD này thì cũng sẽ tiếp tục giảm giá thôi. Ờ, đồng USD sẽ đang rất là mạnh. Đồng này thì chúng ta có thể đánh hai chiều được, không sao cả. Đây, chúng ta nhìn thấy ờ, đồng AUD trên USD này đang có một cái kháng cự nó cũng khá là mạnh do vậy chúng ta có thể canh bán theo cái chen line kháng cự này thôi Đấy, cái khu vực kháng cự này chúng ta có thể hoàn toàn có thể canh bán. Đấy, chúng ta bán khi giá mà test lên cái vùng kháng cự này. Đây, nếu giá test lên nhá. 0.7160 0.7170 chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 7160, 7170 dừng lỗ 60 pip cho tôi 0.7230 Chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 0.69 30 Như vậy chúng ta chốt lời khoảng 200 pip Dừng lỗ khoảng 60 pip Ngược lại nếu giá giảm giá mạnh xuống Vùng 0.6920, 6930 chúng ta sẽ mua lên. Dừng lỗ ở phía dưới này chúng ta dừng lỗ 50 pip thôi. 0.6870. Chốt lời. Chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 à, pip cho tôi. 0.7100. 7130. Như vậy nếu đối với lệnh bán thì chúng ta chốt lời là 270 pip còn đối với lệnh mua chúng ta chốt lời 200 pip đấy đối với cặp AU trên USD này chúng ta có thể đánh hai triệu mặc dù AU cũng tăng lãi suất tăng lãi suất trước cơ do vậy tôi nghĩ là khi AU tăng lãi suất vào phiên ngày thứ ba thì lúc đó AU có thể phục hồi nhẹ lên điểm bán cho chúng ta nhưng sau đó AU sẽ giảm giá thôi bởi vì USD tăng lãi suất nhiều hơn mạnh hơn đối với đồng ZD USD Ờ, đô la New Zealand trên USD đối với đồng này thì ờ, đáy điếc phá hết rồi có lẽ đồng này chúng ta sẽ không giao dịch để tôi xem có kỹ thuật ngắn hạn không để bán xuống không đồng này có lẽ chúng ta thôi nó giảm giá nhưng mà điểm mua bán thì không thấy có lẽ chúng ta chỉ có duy nhất điểm bán thôi khi test lại cái đáy cũ kháng cự vừa phá qua có lẽ đồng này chúng ta sẽ canh bán nhé hiện nay giá đang là 0.6457 Ờ, giá phục hồi lên 100 pip chúng ta sẽ bán 0.6540 6545 đấy chúng ta canh bán tại đây chúng ta dừng lỗ 50 ờ, pip 0.6600 chốt lời chúng ta chốt lời tôi 150 pip thôi 0.6350 à 200 pip đấy 6350 là 200 pip đấy tức phục hồi lên 100 pip thì chúng ta bán đấy. so với ờ, giá đóng cửa tuần trước đối với đồng ờ, USD trên yên Nhật đối với đồng USD trên yên Nhật thì chưa có tín hiệu gì cả đồng này có lẽ sẽ tiếp tục phục hồi ờ, tăng giá nhẹ theo sự mạnh lên của USD chưa có tín hiệu đảo chiều đồng này thì chúng ta tạm thời không giao dịch chúng ta chỉ giao dịch khi nào H4 xuất hiện một cây nến đảo chiều hoặc là daily xuất hiện một cây nến đảo chiều mà bây giờ cả hai yếu tố này đều chưa có nên chúng ta sẽ không giao dịch đồng này chúng ta chỉ giao dịch khi nào xuất hiện kênh nến đảo chiều nếu trong tuần các bạn nhìn thấy H4 có kênh nến đảo chiều thì các bạn cứ mạnh dạn mà bán thôi đồng này chúng ta chỉ canh trên bán xuống không canh dưới mua lên nhé nhưng chúng ta phải đợi có một kênh nến đảo chiều chúng ta mới bán xuống đối với đồng ờ, bảng trên yên nhật đồng bảng trên yên nhật thì đồng bảng sẽ mạnh lên như vậy ngắn hạn đồng này sẽ tăng giá tuy nhiên sau đó thì đồng yên sẽ mạnh lên ờ, khi ờ, USD ờ, lãi suất tăng xong thì tin ra là bán thì USD sẽ đảo chiều giảm giá và đồng yên mạnh lên thì lúc đó đồng bảng cũng sẽ ừ, yên trên yên cũng sẽ yếu đi như vậy đồng bảng trên yên chúng ta sẽ canh trên bán xuống đây nếu giá test lại chen thì chúng ta bán thôi hiện nay chen tuần tới của đồng bảng trên yên sẽ dừng đâu đó quanh 165.7 165.8 đây chúng ta trở về chat daily cho nó chuẩn Không là không được chấm 7 chấm 8 đâu các bạn ạ Chấm 2 chấm 3 thôi 165 đến 165.2 Đây là khu vực tùy theo test trong phiên nào Test đầu tuần thì nó đến giữa tuần thì ở khu vực đó Test đầu tuần thì được 165.2 chấm 3 Test cuối tuần thì giữa tuần thì chỉ được 165 thôi Như vậy vùng 165, 165.2 chúng ta sẽ canh bán nha chúng ta sẽ dừng lỗ giá phá qua 165.8 chốt lời chúng ta cũng sẽ chốt rất là xa đối với đồng bảng hiện nay thì nó đang biến động rất là mạnh 165 chúng ta chốt lời ngắn nhất cũng là 161 xa hơn là 160 không có lẽ chúng ta chốt lời ngắn nhất ở vùng 162 1625 từ 165 đến 165.3 chốt lời 1625 gần 300 pip rồi xa hơn thì chúng ta chốt lời ở vùng 161 thôi có lẽ vậy thôi 400 pip cũng là rất là lớn rồi có nhiều bạn hỏi tôi về cặp EG Euro trên đồng bảng tôi thì ít khi tôi phân tích cặp chéo lắm nhưng mà các bạn hỏi thì tôi cũng trả lời luôn đối với cặp EG này nhá thì hiện nay giá đang đi trong cái kênh giá Đấy, giảm giá giá chưa vượt qua kênh giá này thì các bạn cứ canh cái cạnh trên của kênh giá mà các bạn bán xuống thôi khi nào nó break out thì chúng ta dừng lỗ sau đấy dừng lỗ đảo chiều mua lên sau hiện nay cặp này hiện nay đang là 0 chấm 83867 như vậy chúng ta sẽ canh bán khi nó test cạnh trên đây này trong tuần nhá cạnh trên của nó sẽ đâu đó rơi vào tầm 0 chấm tám bốn bảy tám mười Tức là nó sẽ phải phục hồi rất là mạnh nữa thì chúng ta mới bán. Không thì thôi. Đấy. 0.84 760 780. Đây khu vực này. Các bạn lưu ý nhé. Đây khu vực này. Test cạnh trên này. Đấy. Các bạn dừng lỗ phải dừng lỗ qua cái đỉnh này. 0.8512 đấy qua đây chúng ta mới dừng lỗ còn chốt lời chúng ta hướng về cạnh giữa của kênh giá 0.83600 đó đó là cái khu vực mà chúng ta có thể giao dịch đối với cặp này tức là cặp này thì cũng biến động rất là mạnh đấy Ok, đó là toàn bộ cái ờ, buổi phân tích nhận định chiến lược tuần từ ngày mùng 2 cho đến mùng 6 tháng 5 năm 2022 thì riêng Việt Nam chúng ta thì chúng ta được nghỉ lễ bù hai ngày mùng uh, ờ, 2 và mùng 3 Giờ, do vậy nếu chúng ta ở nhà rảnh rỗi thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể có thêm việc làm đó là vào theo dõi các cặp biến động các cặp tiền tệ chỉ số chứng khoán Mỹ hoặc là tiền điện tử để chúng ta giao dịch thì đây là cái video về chỉ số chứng khoán và forex vàng còn ờ, một video tiền điện tử thì sẽ là một video riêng các bạn nhé chúc quý đầu tư có một ờ, kỳ nghỉ lễ vui vẻ ờ, và giao dịch thành công